Rồi xin chào tất cả mọi người nha Hôm nay mình có nhận được cái à, lo kéo à, Nó để là đan tông ha, Có bluetooth luôn nè Thì à, mình nhận cái máy này là nó Mình cắm điện nó không lên nguồn luôn nhé Giờ mình cắm thử cho mọi người xem nha Rồi mình cắm này Rồi mình mở công tắc à Mọi người thấy không đây mình cắm điện ở đây nha rồi rút ra cắm lời nữa nha rồi mình mở công tắc không đèn báo không lên luôn ha rồi bây giờ mình sẽ tháo ra ha. À, mình tháo ra để mà mình à, cho mọi người xem ha rồi ờ, mọi người đợi mình tháo đi cho nó nhê, mất đỡ mất thời gian nha. rồi tháo nha. đây âm ly này à, này 20 ampe nha 20 ampe kéo xuống nha à, tăng phô 20 tụ à, hai cục ha sò thì 2 4 6 một bên 6 con hai bên 12 con còn đây là bluetooth ha đây là cái bluetooth rồi vậy thì bây giờ à, trước tiên mình sẽ kiểm tra xem cây à, cầu chì nó có đứt không nha rồi đây là cầu chì nó khác ngạc ha người thấy không thì à, những cái dòng máy mà khi mà nổ cầu chì thì anh em đừng nhớ đừng có cắm vào nha cắm vào là nó sẽ cháy banh luôn á tại vì à, có nhiều người sử dụng đó cái họ trái à, cái họ lời ông họ mua cầu chì họ trái xong cái họ thấy ờ, tháo ra cái họ mua cái cầu chì về nhà cái là họ gắn vô là nó nó đứt là nó cháy còn nặng hơn nữa và sửa cái lúc đó còn mệt hơn nữa nha tốt nhất là mình phải kiểm tra cho kỹ rồi mình mới mới ra được gắn cái cầu chì vào nha còn mình gắn cầu chì vào là chết liền mình sẽ cắt cái cọng dây ở đây đặng chi đặng mà cho nó cho nó lồi cái à, dây điện ra mình sẽ chấm cái bóng đèn vào đây nha tặng à, mà cho nó chống cháy nổ tại vì mình bây giờ mình cũng chưa biết nó là nó hư cái gì đúng không rồi mình mình, mình cứ việc là mình cắm cái bóng đèn vào cái cầu chì là được nha mọi người rồi mình đây mình chấm chì vào trên hình xem là mọi người thấy không mình kéo cái vòng ly xích ra một tí nha rồi lúc này mình sẽ bỏ bóng đèn vào cái mà âm ly mà nó đứt á đứt cầu chì thường thường là đa số nó chập sò nhiều nó chết sò nó nổ sò rồi mới chập thôi nếu mà bây giờ mình cấm lên mà cái đèn nó không sáng tức là sò nó còn qua mai còn sống ha còn nếu mà cắm lên mà cái đèn sáng trưng á là phải làm lại từ đầu ha phải kiểm tra từ đầu như sò bên trái bên phải rồi mình sẽ ha, cắm điện lên nha đó mọi người thấy không hùa sáng trưng ha. rồi mình tắt mình sẽ rút bên đây ra ghét quá người thấy nó đổ keo kiếm máy khò á khò nó gây nhẹ nhẹ rồi thấy chưa rồi mình sẽ ờ, rút ra bỏ này nè mình đấm vô nè thấy không rồi le đóng rồi ha vành nè mọi người nó chạy là đèn nó phải mờ mờ gì nè tắt nè mở nè tắt nè mở nè tắt rồi mình sẽ đóng vào thử nha đúng không thì là hai bên công suất này chết hết nha à, hai bên công suất này là đã chết hết rồi mình sẽ tháo ra nha tháo ra hai bên này mình kiểm tra cả hai bên luôn đợi mình tí rồi mình tháo ra thì nó như thế này vậy thì khi mà tháo ra thì trước khi tháo ra mình sẽ kiểm tra nguội trên mạch cho mọi người xem ha rồi thì mọi người để ít nhân một nha rồi ở đây mình sẽ chỉ đo b e lên lên hầu như là thông mạch luôn á mọi người nào rồi. không? Thông mạch luôn đó mọi người. Vậy thì cái à, mình sẽ tháo ra hết nha. Mình tháo ra hết. Đối với cái bo này á mọi người chỉ cần à, tháo hai cái con ốc này ra nè, cái con ốc này, con ốc này. Rồi hơi ở đây mình kéo ra là được. À, ở đây ở bên trong nó có một cái kẻ nó còn hở nè không có cần rút ra mà mình kéo ra được à, mọi người đợi mình à, lấy ra mình kiểm tra bên ngoài nhé rồi ở đây là khi mình tháo ra nè mọi người nhìn kỹ cái chỗ này nè nó có một cái đường cắt nữa không à do đó là mình chỉ cần mình tháo ra mình giật ra rồi mình giật ra mình kiểm tra thì kiểm tra như thế nào thì mình sẽ kiểm tra y như lúc nãy là bc mình kiểm tra trước ha xem cây ờ, nó có bị chập như cái lúc mà mình chưa tháo sò ra mình kiểm hay không ha rồi mình để ít nhân một một k nha Đặng à, cho nó cái độ ờ, độ rỉ chập nó nó nó nó nó, nó phát hiện không lên đo bên trong này lên không lên rồi ok một con hai đây chú này đã ra đi nè mọi người thấy không mình à, kéo cái này ra ha rồi mình à, kéo cho nó sát xuống tí đối với những cái dòng này nếu mà, mà nó chập đèn đỏ lên như vậy đó đèn đỏ lên như vậy thì mọi người chỉ cần đo B E là được rồi rồi mình đo BE nè không một không lên nè lên nè rồi mình đo lại con này nha rồi lên lên thì chú này mình đánh dấu được rồi ha chỗ này đã, à, rã ra đi rồi mình coi là cái con này con gì nha con này là 1943 nha à, A nha rồi tiếp theo chú này không lên rồi mọi người đo kỹ kỹ nha để gắn vô thì ờ, gắn vô nó mệt lắm á gắn vô kiểm tới kiểm lui tháo ra tháo vô đuối lắm không thể nào mà chết có một con được con cuối nha để mình lật lại cho mọi người xem đây con cuối nha lên lên ha à, vậy thì con này cũng chết luôn con này là bạn coi cây con gì nó đèn led nó hơi chá nha rồi năm ngàn hai nha con này là con BD có con D chứ con D nha rồi AB chung DC CD là chung ha mình đo lại một lần nữa cho nó chắc mọi người kiểm tra cái này đừng có vội kiểm tra cứ từ từ kiểm tra chứ để gắn vô gắn ra là nó mệt lắm rồi chết thì ít khi nào mà nó chết một con một à, con lắm mọi người nó chết từ một cặp trở lên như nào nó chết ha rồi vậy thì chết hai con nha mình sẽ tháo ra một cặp mọi người đợi mình tháo ra mình gắn vào luôn nha rồi như vậy là mình đã gắn xong rồi ha gắn xong ờ, mấy con này rồi giờ mình sẽ ờ, kiểm tra cái phần này trước khi gắn sọ thì mọi người nên kiểm tra thử xem nó có khoảng ờ, B E có cái tầm khoảng không chấm mấy bon hay không ừ. thì thường thường là chắc cũng khoảng 0.5 luôn cái cao nhất là 0.7 thôi chứ không có hơn nha nếu mà một v là cũng không có được chạy chạy không không có chạy được đâu nha rồi mình sẽ bậc à, thang nhân 10 nha rồi để ngoài <coughs> thì mình sẽ đo b e rồi Ủa mà chưa cấm nếu mà <coughs> đèn nó như thế này là nó mới chạy này nha mọi người nó đỏ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ vậy là nó mới đang chạy nha còn không thì nó đã bị chập nha rồi mình sẽ đo BE nha B yeah. mọi người thấy không 0.5V mọi người nhìn đồng hồ nha 0.5V rồi mình đo cái cái bên đây lên nha tại mình lôi nó ghét đó rồi 0 năm luôn dung chính tôi bốn v ok nha rồi bây giờ mình sẽ đóng sò vào còn nếu như mà gắn vào á gắn vào mà nó có tầm khoảng 2V à, B E nó có tầm khoảng 2V mọi người nên kiểm tra con này còn con này nếu mà nó bị đứt ha, nó đứt đi thì nó à, nó có tầm khoảng hơi bị cao đó 10V luôn á cái con này giác nãy là mình thay luôn à mình lấy từ cái vị cũ mình thay luôn nó ra là khi mà gắn làm xong á khi mà làm xong thì nó ra mình gắn sò rồi mình kiểm tra ở đây thì nó có tầm khoảng 2V ha 2V nhưng mà mình đã thay luôn cái con này nè con này là mình thay con cũ nha con này con D thôi thay cái độ cong của nó khỏi bẻ thôi chứ không có gì cả đây con này là cái con ờ, C2240 à là con nghịch ha rồi mình sẽ ờ, gắn vào gắn sọ vào lực nữa lên rồi mình mình đẩy cái chân này vào mình đẩy cái con à, mình mới thay đó vào trước ha người đợi mình tí nha để mất đỡ mất thời gian rồi thì mình đã gắn xong rồi này nha mình đã bỏ xong cái ờ, mấy con sò vào à, thì mọi người nhớ mình nha mình đo cái tay chân ờ, B E là nó còn tầm khoảng không chấm mấy mới bỏ vào được nha còn không thì nó sẽ tra bóng đèn tiếp và nếu không có bóng đèn này thì nó bay sò chứ à, chết sò nhiều quá thì làm một cặp này cũng không có rẻ nha do đó mình cố gắng mình hạn chế rồi bây giờ mình sẽ cắm lo vào nha rồi cắm cắm điện chứ rồi mình mở nguồn lên mọi người xem nè đèn nó sáng rồi nó nhả về ha rồi bây giờ mình sẽ xem cái bluetooth ha mở bluetooth để mình tìm cái bluetooth tại vì cái dòng này nó có bluetooth đợi mình dò đi rồi đợi mất thì ở đây mình đã tìm được cái đa toan nè mình kết nối thử nha rồi mình đã kết nối nha rồi mình sẽ tìm nhạc tắt một tí đi rồi thì bây giờ ờ, mình ờ, đã kết nối vào bluetooth rồi này sao tiếng không lên đây ừ. để mình, mình cấm lại cái nha chuyển sang vào bluetooth rồi đó xong mà nó mà tiếng tâm thì không có gì tiếng này giờ vô rồi đó mở nhạc cũng không có lên tiếng luôn đây mở nhạc cũng lên tiếng tâm về cả rồi mình kiểm tra coi lô kê nè yeah. Dạ. dây gỡ luôn à mọi người sửa thì à, nên để ý cái chỗ này, này nhé kéo ra cho mọi người xem ở đằng sau này nó có hai cái dắt in out nè vì người ta tháo ra rồi nè sửa để ý chỗ này để thôi là chết á mình tắt cái mình kiếm hai cái à, chân ấy. đây hai cái cái chân cầu này nè mọi người gắn vào không thôi là không hát ngồi sửa chết luôn mất thời gian mà lại mình không có mình sơ ý á là, ngồi trần thân lắm rồi mình sẽ mở lên đó, như vậy là nó hát được bên này nha rồi mình để mình cho mọi người xem cái bóng đèn nha khi mà mở công tắc lên mà cái nguồn nó phải như thế này nè mờ mờ vậy là mới được nha sáng quá là không được rồi bây giờ à, tắt đi rồi cái này là nó đã hát được rồi nha rồi mình sẽ à, rút cái chui bên đây ra đó, rút vỏ ra giờ mình cấm lại cái bên đây xem nó có lên đèn hay không nha, lên đèn thì mình phải tháo ra mình sửa tiếp ha rồi mở công tắc đó rồi le nó nhảy mọi người thấy không nhảy liên tục nha yeah. nó nó đèn nó xuống nhưng mà gờ le nó nhảy rồi mọi người đợi mình kiểm tra xem coi nó nhảy nó nhảy cái này nó hư sò hay là nó bị chập chỗ nào à. tắt một tí đi rồi thì bây giờ ờ, mình ờ, đã kết nối vào bluetooth rồi này sao tiếng không lên đây để mình, mình cắm lại cái nha chuyển sang vào bluetooth rồi đó cho mà nó mà tiếng tâm thì không có gì tiếng này giờ vô rồi đó mở nhạc cũng không có lên tiếng luôn đây mở nhạc cũng lên tiếng tâm về cả rồi mình kiểm tra coi lô kê nè yeah. Dạ. dây gỡ luôn à mọi người sửa thì à, nên để ý cái chỗ này, này nhé kéo ra cho mọi người xem ở đằng sau này nó có hai cái dắt in out nè vì người ta tháo ra rồi nè sửa để ý chỗ này để thôi là chết á mình tắt cái mình kiếm hai cái à, chân ấy đây hai cái cái chân cầu này nè mọi người gắn vào không thôi là không hát ngồi sửa chết luôn mất thời gian mà lại mình không có mình sơ ý á là ngồi trần thân lắm rồi mình sẽ mở lên như vậy là nó hát được bên này nha rồi mình để mình cho mọi người xem cái bóng đèn nha khi mà mở công tắc lên mà cái nguồn nó phải như thế này nè màu mờ vậy là mới được nha sáng quá là không được rồi bây giờ à, tắt đi rồi cái này là nó đã hát được rồi nha rồi mình sẽ cút cái chui bên đây ra Đó rút vỏ ra giờ mình cấm lại cái bên đây xem nó có lên đèn hay không ha lên đèn thì mình phải tháo ra mình sửa tiếp ha rồi mở công tắc đó rồi le nó nhảy mọi người thấy không nhảy liên tục nha yeah. nó nó đèn nó xuống nhưng mà gờ le nó nhảy rồi mọi người đợi mình kiểm tra xem coi nó nhảy nó nhảy cái này nó hư sò hay là nó bị chập chỗ nào à. do cái máy của mình nó, nó, nó quay sao nó tắt hồi nào mình cũng không hay nữa rồi mình mở lại thì mình xem lại vô mình treo lên trên đó thì nó không có cái ờ, video sửa bên ờ, bên phải thì bên phải nó cũng hư có ờ, hai con thôi với thêm thêm một hai con thúc thì mình đã thay xong hết rồi à, thì mọi người cũng xem bên tay trái thì mọi người tương tự mọi người sửa tay phải thôi à, giờ mọi người à, mình đã làm xong để mình thử cho mọi người cùng xem nha à, mọi người nghe nhạc cảm ơn mọi người đã theo dõi video và mình xin kết thúc video đây